về chiều qua hai anh em là rủ nhau đi ăn bún đậu Hà Nội thử xem anh Sơn bảo là ngon nhất là Hà Nội đây quán này anh Sơn hay vào cả người nhá uh. Sơn cho ăn được thịt chó Ăn hết Rồi hoa rồi đông phết nhỉ, từ thừa gần này tôm nhỉ vâng gần này này là địa chỉ anh bốn anh luôn nhá à dạ cô văn ờ, nhân luôn à rất thơm ngon người mà có trong đây là khoa. đây thì ghé qua làm một à, đĩa nha Hà Nội nhé không biết địa chỉ thì cứ gọi cho anh Sơn alo cố làm tận án quen biết này ăn đi anh ơi ăn này nhưng mà hai anh em ăn hết cái này thì à, quá nhiều luôn này mãi mai no rồi anh chưa bằng một suất của mà hai suất đẹp chưa bằng một suất của giá tiền của mà văn khoa à. chỉ năm sáu mươi nghìn thôi à. Vâng rồi Đông lắm mọi người Bán là khi rất là đông Đây là cái trường xe đây xe 100 Đấy tất cả lấy rồi gì? Đấy, còn tiền Ừ Lấy qua lấy lúc mấy giờ lấy lúc tiểu trong này? một giờ đưa vào đây một giờ lúc tiểu đưa vào khẩu thế mà hai giờ lấy lúc luôn à ờ, hai rưỡi à hôm nay rồi à hôm nay hai mẹ con áo rồi rồi anh đi cùng anh sơn cho em không vào được đấy đi hai vợ chồng đi vào đi vào cùng anh sơn để làm uh, cái thủ tục như nào

Bên này. Bên này. Bên này các anh mình. Rồi không mở ra nữa không? xem tình hình của cháu mình giấy thông qua mai định nổ cái này là họ duyệt hồ sơ đấy hẹn 14 giờ 30 ngày 17 đến tại phòng giao ban đơn nguyên hai khoa ngoại tổng hợp tầng 6 nhà 15 tầng khoa ngoại tổng hợp vẫn chỗ này đúng không anh <coughs> đúng rồi vẫn chỗ này chỗ này để để nhận đúng không khi đến không mang theo bệnh nhân à, mai chắc là mình em đến lấy cũng được đến đúng phòng này thôi mình đưa cái giấy mang cái giấy này đến để ờ, lấy lịch mổ chứ chưa mổ được ngay đâu em ạ Đúng. như các cô nói bảo là hôm nay chỉ gọi là như kiểu mình đến là lấy cái lịch mổ gọi là thi Đấy, nghe nghe cái chị nói bảo hôm nay thi bệnh nhân đi bệnh viện còn phải thi nữa cơ bên này á? Ừ, bên kia gì? đóng mắt nguồn nó nước luôn. đấy, sang bao nhiêu nào? Ngồi bên đấy xem muốn củi anh. khách nhiệt anh làm cốc cà đá đó Bác cho con uh, hai cốc trà với Đây là chị nha anh chị trà đấy Chị trà đấy à Chào bác nhá Thì nào ha, giống ờ, Ngọc Anh Sơn đấy Cái này là nhà phú Anh Sơn mọi người nhá 154 miếng khoai Đâu? Hai của Hà Nội đấy Bên này mà à. Ờ. Miếng khoai là tuần này chỉ bắn bia à, ờ, Bắn bia thôi gì? Bia đây thành ờ. bốn năm tầng rồi À, trước này xưa là bán bia đấy không này không bán gì ngày xưa nhà cấp 4 họ bán của Thank Ờ, bà hai con ờ, cốc nước chè bác. Cho thế bác thôi. Cho một tí ờ, phở sau. bác <laughs> nhỉ? Ơi. À, ăn chè uống chè xong tí ăn phở sau. Ờ. <laughs> Đây còn mỗi mình bác là ở đây với lại ờ, anh anh trưởng trưởng đây. Bác ở với anh trưởng. À, anh Sơn thì bỏ đi. <laughs> lấy chồng chưa rồi con hai mấy rồi, rồi. Dạ, dạ. con hai mấy chút nữa anh em đi xem mua cái mic đi đấy đây là anh rể cũng mất rồi anh rể anh rể là tính năm nay ở gần 80 ấy nhỉ đấy kể 85 tuổi <laughs> chồng như này 85 tuổi mất được à, năm rồi à đây là bác trai mình uh, mất đây là 2 năm rồi người sống hết có nhà mất hai người một con rể một nhà thế mà không thấy ờ, anh trơn anh ờ, giới thiệu ra đây ờ, sáng nào ra đây ăn sáng à thế à đây mỗi anh bảo ngồi trà đá ngồi bên đây này à lúc là ngồi trà đá ngồi không trà đá là anh ngồi bên đây bảo nhớ nhà lên lên đây nhớ nhà cũ không phải chứ thăm này chứ anh em không ruột thịt mình mà nhớ nhà cũ lên lên à, nói về đây cũng phải có anh có em có chị mình không không ờ, ấy được tình ờ, thân máu mủ mà đó vào cái đấy không được đường này ừ thôi